xin chào các bạn à, độc giả của kênh à, tài chính cá nhân tiền của tôi.vn à, Mình rất vui khi hôm nay lại muốn chia sẻ với các bạn về một cái trải nghiệm rất là thú vị à, Một cái kênh đầu tư mà để giúp các bạn có thêm cái nguồn à, à thu nhập thu động cho mình Đó chính là kênh à, Etoro Đấy, Etoro nó là một cái sàn, à, sàn giao dịch à, ở nước ngoài và à, bạn có thể là đầu tư các cái à, à, cổ phiếu của Mỹ này rồi ờ, bạn có thể đầu tư forex này bạn có thể đầu tư bitcoin trên cái sàn này và có một cái à, ưu điểm mà mình cho rằng là rất là à, hữu ích đối với những người mà không có nhiều các kiến thức về à, tài chính để có thể à, đầu tư được đó chính là à, cái à, à copy chase đó tức là ở trên cái nền tảng Etoro có rất nhiều các cái nhà đầu tư mà sẵn sàng chia sẻ các cái giao dịch à, à, cho bạn để mà bạn có thể là à, thực hiện sao chép các cái giao dịch của họ à, bạn sẽ nhìn thấy các cái giao dịch quá khứ của các cái nhà đầu tư các cái chuyên gia mà đầu tư trên Etoro đã có những cái lịch sử giao dịch rất tốt từ à, 10, 20 thậm chí đến 100% trăm à, giao dịch ở các cái cổ phiếu rồi các cái à, à, ngoại tệ đó rồi Bitcoin và có các cái lịch sử giao dịch khá là tốt à, cái việc mở cái tài khoản này rất là dễ đấy thì mình có đặt sẵn một cái link link ở dưới đấy à, để các bạn có thể click vào để có mở mở tài khoản đấy à, sau đó thì các bạn cần có một cái bước gọi là bước xác minh tài khoản bước xác minh này thì nó sẽ mất khoảng độ 24 giờ nhưng mà nếu mà các bạn nộp tiền luôn 200 đô thì các bạn có thể xác minh luôn đó thì à, nó khá là dễ Ờ, cái cách thức mà uh, trong cái nội dung video này mình muốn chia sẻ đó chính là cái việc nạp tiền uh, như thế nào để mà rẻ nhất nạp tiền như thế nào để nhanh nhất đấy chỉ trong vòng 30 giây là bạn có thể nạp được tiền vào tài khoản Etoro và có thể là thực hiện copy à, sao chép một cái chuyên gia hàng đầu à, về đầu tư có lịch sử giao dịch tốt và eToro họ phân bổ các cái à, phân loại các cái cái rủi ro của từng cái chuyên gia để các bạn có thể sao chép để lựa chọn đó thì sau đây là cái video mà à, thực hiện trải nghiệm của mình à, về việc nạp tiền à, qua eToro và mình có phân tích cho các bạn rõ là à, nạp qua kênh nào thì có à, ưu điểm và hiệu quả nhất cho các bạn à, mình rất là à, vui khi mà muốn chia sẻ với các bạn về một cái um, à, trải nghiệm đầu tiên khi mới bắt đầu vào đầu tư eToro đó chính là bạn sẽ phải lạp tiền vào cái tài khoản eToro vậy thì làm như thế nào để mà nạp được tiền vào tài khoản eToro thì à, bạn sẽ có rất là nhiều cách đó thế thì à, mình sẽ chia sẻ các cái cách nạp tiền nhé đây bạn sẽ ấn vào nộp tiền này đấy chúng ta sẽ có nạp qua ngân hàng trực tuyến tại địa phương hoặc là thẻ tín dụng hoặc là PayPal hoặc là Skin hoặc là điện chuyển khoản hoặc là ví Neutral và Union Pay đó thế thì ở Việt Nam mình ý, thì nạp qua hai hình thức là ngân hàng trực tuyến tại địa phương và thẻ tín dụng là phổ biến ấy thì tuy nhiên à, với hai cái hình thức nạp này thì bạn nên chọn hình thức nào à, với ngân hàng trực tuyến tại địa phương thì cái mức phí nạp tiền sẽ à, rất là rẻ và, và bạn sẽ ờ, chịu một cái cái cái cái cái, cái tỷ giá chuyển đổi đó hiện tại là khoảng độ hơn 23.5 một chút thôi đó, khá rẻ tuy nhiên nếu mà bạn nạp bằng thẻ tín dụng thì mất phí khá là cao đó à, thường là từ 2 đến 4 phần trăm đấy ngoài trên này tỷ giá thì còn mất phí đấy, chuyển đổi thế thì à, à, mình đề xuất là các bạn nên sử dụng cái ngân hàng trực tuyến tại địa phương để mà có thể nạp tiền nhanh đấy thuận tiện nhất à, bây giờ mình sẽ nạp khoảng 150 đô đấy với số tiền là 3 triệu 536.070 đồng đấy để nạp được số tiền này thì à, mình sẽ ấn vào gửi đó bạn sẽ chọn chọn cái ngân hàng Techcombank chọn cái ngân hàng Techcombank để nạp Ê, hiện tại Techcombank thì đang miễn phí chuyển khoản nên nạp thì mình sẽ bạn sẽ không bị mất phí chuyển khoản đó bạn nhập cái địa chỉ của bạn ở đây ví dụ mình ở Hà Nội thì mình nạp Hà Nội sau đó nhập cái mã bảo mật đó xong mình nhấn vào thanh toán à, bây giờ là đây này chính là màn hình nhập internet banking của bạn thì bạn sẽ nhập tên đăng nhập của bạn và bạn sẽ nhập mật khẩu Ok, vậy là giao dịch chuyển khoản của mình đã thành công. Đó cái giao dịch này giống hệt như là bạn à, nạp ở trên à, à, tài khoản internet banking ở Việt Nam thôi đó thế thì đây bạn sẽ nhìn thấy là à, cái cái cổng mà kết nối là OnPay, OnePay và qua là ngân lượng GSC đấy thì thực tế là à, ngân lượng đã à, kết hợp với cả OnePay à, và Techcombank và Itero để mà có thể là hỗ trợ các bạn thực hiện nạp tiền một cách nhanh nhất mình ấn đồng ý đó mình ấn đồng ý bây giờ mình nhập cái mật khẩu đó rất là nhanh đúng không ạ hóa đơn của mình sẽ được gửi về à, email cho mình đó bạn có nhìn thấy không số tiền khả dụng là 200 đô rất là nhanh và có tiền luôn ở trên tài khoản đó thì chỉ trong vòng uh, ờ, 5 giây sau khi làm thì tiền đã vào tài khoản Etoro của bạn để bạn có thể là đầu tư được luôn đó rất là thuận tiện đúng không ạ À, nếu các bạn muốn theo dõi nhiều hơn nữa à, các cái à, chia sẻ trải nghiệm của mình về đầu tư Etoro thì vui lòng đăng ký kênh của mình và À, follow à, để à, mình sẽ có nhiều những cái video khác nữa để hỗ trợ cho các bạn hãy comment giúp mình để mà chúng ta cùng thảo luận nhiều hơn cảm ơn các bạn rất nhiều Thank you.